Dạ. À, em về thầy à, nhà em hướng Nam, dạ. nhà là hiện tại là quyết quyết ở Đông Nam. Ừ. À, xin biết thầy cho được uh, ờ, quyết như thế nào? Quyết đến mức nào? Quyết là mất cái góc Đông Nam luôn rồi. Mất Đông Nam tức, là như lừa như lừa lừa ngược. Tức là thành chữ L luôn. Dạ, lừa... Vào đất luôn hay vào nhà? tức là, là tức là đất mất cái đất luôn. À, mất đất luôn thì dạ. Ờ, ờ. Cái nhất kỳ hỏi thầy là bổ sung cái, mình cần mua những dùng những cái vật phẩm gì mà để bổ sung cái quyết đó. Cái nhất thứ hai nữa là có. Nhà hướng gì ạ? nhà hướng nam này. rồi à, cao phổi thai thì có hai đứa con thì một đứa 12 tháng sáu một đứa 22 anh xin phép thầy cho hỏi là có hướng à, hai cháu còn học là hướng nào cho nó, đạt kết quả tốt nhất Ờ, về cơ bản là trước hết là nói về cái căn nhà của anh đã căn nhà nếu như mà khuyết phương đông nam đặc biệt là cái nhà hướng nam mà khuyết cái phương tốn ấy khuyết cái phương tốn ấy thì là cái phương mà nó chủ quản cho cái việc học hành thì tự nhiên nó hỏi biết học đúng không ạ và thứ hai nữa là cái phương này cũng là cái phương mà à, nó cũng là cái phương mà tạo cái sát khí bởi vì nhà hướng nam có sát tại thìn cho nên nhà anh khuyết ba phương luôn là thìn tố tị cho nên thành ra là để mà xử lý cái trường hợp này thì thông thường người ta có hai cách cách thứ nhất là người ta sử dụng một cái bình tam hợp thân tí thìn đó, người ta đặt vào cái góc nhà ở chỗ và có thể là từ bên này hoặc từ bên này của cái phương khuyết hoặc là sử dụng bộ tam hợp thân người ta bộ tam hợp địa chi thân người ta đặt vào phương đó để người ta hóa giải thì để giải quyết cái góc đông nam sau khi mà giải quyết góc đông nam xong rồi thì sẽ giải quyết tiếp đến cái phần bàn học thì các bạn học thì nó tùy vào tuổi thì người ta sẽ tìm cái phương vị để để tuy nhiên cái việc đặt bàn học nó phải căn cứ vào cái vị trí của phòng với cả cái phương vị nữa thì phải có cái bản vẽ lúc nào có bản vẽ thì anh mang lên văn phòng thì chỗ của bạn quỳnh hướng dẫn anh cách chỉ vì cái phần mà liên quan đến văn xương thì rất là dễ bởi vì nếu như một đứa bị tuất à một đứa bị tuất thì cái vị trí của uh, vị trí của bình tuất thì uh, vị trí của cái văn xương của bình tuất thì nó nằm ở vị trí phương tây nam tuy nhiên là xem tây nam thì có phạm sát không hay là có vấn đề gì không thì không có vấn đề gì thì mới đạt được không có vấn đề gì không, không. thì cái này có bản vẽ thì mình tính được